Tình cảm của bản mệnh rối ren vào đầu tuần, nhưng về cuối tuần thì có dấu hiệu bình ổn hơn. Khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần, bạn có thể sẽ chút giận lên đầu người ấy vì những khó khăn trong công việc. May mắn mà sau đó, đối phương dần hiểu ra và thông cảm cho bạn. Vì vậy, nếu gặp chuyện gì khó xử, bạn nên tâm sự với người ấy để đối bên có thể cùng tìm ra cách giải quyết. 2. Tử vi tuổi Sửu. Sự nghiệp của người tuổi Sửu có thăng và có trầm trong tuần này, Trước hết, thời điểm đầu tuần, do ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên, bạn thường không nhận được sự tán đồng của đồng nghiệp trong quá trình giải quyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, sự quyết đoán của bạn dần chinh phục được niềm tin của đông đảo mọi người. Tình hình tài chính của bản mệnh không mấy sáng sủa trong tuần này. Cơ hội làm ăn chủ yếu chỉ đến vào thời điểm đầu tuần, còn sau đó thì khá im ắng. Vì vậy, nhân thời điểm nhận được sự nâng đỡ của thực thần, bạn cần cố gắng lao động thì tiền bạc mới về đến tay.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 Tử vi tuổi dần Công việc của người tuổi dần tốt xấu đan xen trong suốt tuần này. Có thể mới đó bạn vừa được cấp trên khen ngợi thì ngay lúc sau, bạn đã phải nhận sự chỉ trích, đàm tiếu của đồng nghiệp. Do đó, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh, thắng không kiêu, bại không nản, thì mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân,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 có lẽ cả hai đang quá cứng đầu nên không ai chịu thua ai. Bạn nên nhớ rằng dù có là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh gia đình này thì bạn cũng không thể nào vui vẻ được đâu. 4. Tử vi tuổi mão Chuyện vợ chồng người tuổi mão thường xuyên mâu thuẫn với nhau trong tuần này, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến đôi bên trở nên nóng nảy. Có lẽ cả hai người đều cần nhiều không gian riêng tư hơn để suy nghĩ về những gì xảy ra giữa đôi bên. Tử vi phương đông 12 con giáp, sự nghiệp của bản mệnh cũng chìm nổi bấp bênh,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 Thương quan và tỷ kiến cho thấy bạn dễ làm mất lòng người khác, vì vậy mà bạn phải chú ý hơn trong cách cư xử. Tuy nhiên, nếu không ngừng cố gắng khẳng định bản thân thì từ giữa tuần trở đi, mọi người sẽ nhìn bạn bằng con mắt ngưỡng mộ và tôn trọng hơn. Tình hình tài chính của bản mệnh thì lại khá trầm lắng trong suốt tuần này. Người làm ăn kinh doanh chớ nên vội vàng, vì cơ hội đầu tư dù có xuất hiện cũng rất mong manh. Bạn nên chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn chứ đừng nên nhắm mắt đưa chân.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 nhưng có thể từ giữa tuần trở đi, đôi bên bắt đầu phải đối diện với những mâu thuẫn và bất đồng. Hãy bình tĩnh trò chuyện với nhau chứ đừng nên tự nâng cao quan điểm, coi thường ý kiến của nửa kia. 7. Tử vi tuổi ngọ Chuyện tình cảm của người tuổi ngọ bình yên vào đầu tuần nhưng càng về cuối tuần thì lại càng có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Có lẽ hai người còn chưa đủ thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên mới dễ dàng to tiếng với nhau vì những chuyện như vậy. Nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân vẫn có điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Sự nghiệp của người tuổi ngọ phát triển tương đối ổn định. Chính ấn và thiên ấn là dấu hiệu bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân. Song dù có thành công thế nào, bạn cũng chưa nên lơ là hoặc kiêu ngạo, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cách hạ bệ mình, Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, đích đến bạn đặt ra sẽ không còn ở xa nữa đâu. 8. Tử vi tuổi mùi Sự nghiệp của người tuổi mùi có thăng và cũng có dáng trong tuần này, vì thế bạn phải hết sức chú ý đến thái độ của bản thân khi đối diện với vấn đề. Thái độ tốt có thể giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn hơn,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 Vì vậy, để chắc chắn thì bạn nên giữ vững số tiền hiện có, chớ vội đầu tư mà hãy tìm một cơ hội khác thích hợp hơn vào sau này. May mắn là tình cảm của bản mệnh gần như không gặp phải sóng gió gì trong tuần này. Nếu còn độc thân, bạn hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình. Nếu đã có nửa kia, bạn nên tâm sự với người ấy nhiều hơn để có lòng nhẹ nhõm. 9. Tử vi tuổi thân Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi thân phải trải qua vất vả thì mới được hưởng trái ngọt. Đầu tuần, dưới tác động của thương quan và tỷ kiên, bạn sẽ phải đấu tranh với đồng nghiệp và cấp trên để bảo vệ quan điểm của mình. Đến cuối tuần, thiên ấn và chính ấn sẽ trợ lực, giúp bạn khẳng định được những quyết định của mình là đúng đắn. Song đáng tiếc là người làm ăn kinh doanh lại không gặp được nhiều may mắn đến như vậy. Tuần này, bạn khó tìm được cơ hội đầu tư có lời, thậm chí phải dùng tiền để bù cho những sai sót đã qua. Bạn chớ nên nản chí mà hãy tiếp tục cố gắng, đặt hy vọng vào tương lai,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 Chứ nên trần trừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu thích khép mình trong thế giới riêng hơn là mở lòng với một người khác. Chính vì vậy mà bạn có nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái độc thân trong tuần này. Cho dù có người chủ động tiếp cận bạn đi chăng nữa, bạn cũng thường tỏ thái độ thờ ơ. Bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài khó khăn trong sự nghiệp, nhưng đó cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, vươn lên một vị trí cao hơn trước đó.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 Hãy tích cực thể hiện điểm mạnh của bản thân, mạnh dạn nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn sẽ nhanh chóng để lại ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo. Chính ấn và chính quan chính là dấu hiệu chứng tỏ cứ cố gắng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tiền bạc của bản mệnh không có nhiều biến động trong tuần này. Người làm ăn kinh doanh dù khó tìm được cơ hội phát đạt nhưng cũng không rơi vào tình trạng bù lỗ nặng nề. Thời điểm này, bạn nên cẩn thận hơn trước khi đưa ra những quyết định đầu tư. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi có một khởi đầu tuần với nhiều thuận lợi do được chính quan nâng đỡ, nhưng từ giữa tuần trở đi, nhiều khó khăn sẽ thi nhau ập tới.